Xin chào các bạn Những gì tốt đẹp nhất luôn dành cho người xứng đáng Và vào thời điểm năm 2017 Khi chiếc Razer Blade được ra mắt trên thị trường Thì là một trong những ngôi sao sáng nhất trong làng laptop Và vào thời điểm đó Việc sở hữu một chiếc laptop Razer Blade là điều mà nhiều người hằng mơ ước Vậy thì đến thời điểm này, sau 2 năm Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đánh giá lại ngôi sao sáng thời điểm đó như thế nào nhé là dòng sản phẩm cuối cùng của dòng Blade 14 của hãng Razer với không có quá nhiều thay đổi về mặt ngoại hình so với những model trước. Tuy không được mạnh mẽ như chiếc Razer Edge 2018 mới đây, nhưng phiên bản 2017 vẫn là một chiếc laptop quyền đầu đáng để sở hữu với khả năng chơi game mượt mà cùng màn hình độ phân giải 4K. Sản phẩm này so với các phiên bản trước thì gần như không gì thay đổi, ngoài việc nâng cấp CPU thế hệ mới cùng với tùy chọn độ phân giải màn hình 4K. Nó không hẳn là một điều xấu nó cũng giống như một chiếc MacBook với những đặc điểm riêng biệt để nhận dạng vậy. Tổng thể của sản phẩm hoàn toàn có màu đen với hệ thống vỏ được cấu tạo hoàn toàn bằng nhôm cho cảm giác cầm nắm rất chắc chắn và mát tay. Phần sơn mờ nó hơi bị bám vân tay là một nhược điểm. Logo Razer màu xanh có thể phát sáng trông rất thu hút ánh nhìn kể cả trong môi trường ánh sáng yếu. Có sự chênh lệch khá đáng kể ở cân nặng. Khi ở phiên bản 4K, ở đây chúng ta cân nặng là 2 kg, tức là nặng hơn 200 g so với phiên bản Full HD nhưng dù sao thì một chiếc laptop gaming thì là chấp nhận được chứ không phải là quá nặng nề bàn phím và trackpad của chiếc máy này vẫn rất tốt trong tầm giá của nó và mình đánh giá rất cao bàn phím chicklist vẫn cho khả năng gõ rất thoải mái với trình phím dài và độ nảy cao tuy nó không thể so sánh với chiếc Blade 2018 nhưng vẫn rất tốt ở thời điểm này cùng với đó là hệ thống đèn LED LED Berkey cực kỳ hiện đại có thể tùy chỉnh theo nhiều kiểu khác nhau phù hợp với nhu cầu của người dùng mình vẫn đánh giá rất cao hệ thống đèn LED này Chiếc bát của máy có cỡ vừa phải nhưng bù lại cảm giác gì tốt đủ để sử dụng khi mà không dùng chuột. Màn hình kích thước 14 inch của chiếc Razer Blade này có chất lượng hiển thị rất tốt trong tầm giá. Khó có gì để chê ở nó ngoài việc viền của nó hơi dày chứ chưa được mỏng như thế hệ mới. Màu sắc được tái tạo rất chính xác, độ sáng của màn hình cao ở phiên bản 4K cũng như chi tiết cực kỳ tốt mà không xuất hiện bất cứ hiện tượng rỗ ảnh nào. Tuy nhiên tấm kính cảm ứng sẽ làm máy trở lên hơi lóa nó thoải mái trong việc chơi game, xem phim, nghe nhạc hay làm việc hàng ngày. Các bạn cũng đừng lo lắng quá khi màn hình của nó chỉ kích cỡ là 14 inch. Các bạn lo rằng nó sẽ không đủ không gian để chơi game ư? Bạn hoàn toàn có thể xuất hình ảnh ra màn hình với cổng HDMI và Turbo 3 trên chiếc máy này. Ngoài ra thì máy cũng ba cổng USB chuẩn A, thoải mái cho các kết nối khác. Vậy hiệu năng của chiếc Razer LED 2017 này là không phải bàn cãi khi nó chịu cấu hình là i7 7700HQ, RAM 16GB ổ cứng SD 512 gb Cùng với đó là card GTX 1060. Nó đủ để chiến tất cả các game hiện tại ở mức thiết lập trung bình cao với độ phân giải là Full HD. Qua bài test Geekbench thì mới đạt 3.883 điểm đơn nhân và 14.357 điểm đa nhân. quạt của máy hoạt động rất mạnh và nó phát ra tiếng ồn khá lớn khi các bạn chơi game cũng như máy sẽ tạo cảm giác nóng vì toàn thân của nó được làm bằng kim loại nhưng cũng không phải quá lo lắng vì âm thanh từ loa stereo của sản phẩm phát ra đủ lớn để tiếng quạt không ảnh hưởng tới trải nghiệm game của bạn. Mình có thử qua vài tựa game như Dota 2 thì nó hoàn toàn có thể kéo lên được 60 FPS ở mức thiết lập cao nhất. Không có quá nhiều vấn đề về hiệu năng của chiếc máy này. Nó hoàn toàn có thể chiến tiếp trong vòng 2-3 năm nữa mà không lo cấu hình không đáp ứng được nhu cầu game của các bạn. Tổng kết lại thì Razer Blade 2017 vẫn có một hiệu năng rất tốt trong khoảng giá dưới 30 triệu đồng. Một sự lựa chọn kinh tế cho các fan của Razer khi mà giá của Razer Blade 218 vẫn còn đang ở mức rất cao. Với chiếc máy có thiết kế đẹp, chắc chắn, độc đáo nhất thị trường laptop gaming. Có thể trong tầm giá thì bạn có nhiều sự lựa chọn về cấu hình tốt hơn. Nhưng Razer Blade 217 hoàn toàn là một sự lựa chọn xứng đáng trong phân khúc và đáng giá với số tiền mà bạn bỏ ra. Và video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng cả đây. Các bạn có ý kiến như nào đánh giá về sản phẩm này? Hãy vui lòng để lại ý kiến của các bạn phía dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo